Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất các em đã quay trở lại kênh youtube của mình nha Và trong video ngày hôm nay, mình lại chia sẻ cho anh em một app kiếm coin ngay trên chính điện thoại của anh em luôn đây Và app này có tên là TX Million nha Và anh em có thể quan sát này, là app này được thành lập vào năm 2019, có trụ sở tại Hồng Kông nha Đó, cũng như là một công ty hàng đầu về thị trường về tài chính tiền điện tử này Đó, cung cấp cho anh em về công nghệ cũng như Big Data, dữ liệu lớn rồi blockchain nha Tiếp theo này, ở đây nền tảng này sẽ dựa trên công nghệ DeFi nha, tức là phi tập trung đấy và nó sẽ phụ thuộc vào năng lượng của máy tính này cũng như là nền tảng này sẽ trả cho bạn những lợi nhuận cực kỳ cao luôn nha từ TRX này và các đối tác chiến lược có thể kể đến như Binance này rồi FTX hay Gate.io nha đó anh em có thể quan sát thì nha tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến review cho anh em là khi mà chúng ta làm tiền ấy thì chúng ta sẽ nhận được lợi nhuận lãi suất hàng ngày tức là sau mỗi ngày 24 giờ anh em sẽ rút tiền là một lần nha anh em có thể quan sát thấy này là min làm trên con này ấy, là 5 TRX nha cũng như là khi em làm trên 5 tỷ thì em sẽ nhận được lợi nhuận là lên tới 7,5% luôn nha cũng như là trên 40.000 anh em sẽ nhận được 8,5% trên 200.000 anh em sẽ nhận được 10,5% và cùng là trên 1 triệu thì em sẽ nhận lợi nhuận lên tới là 17,5% luôn nha mình thấy app này lợi nhuận cực kỳ cao luôn anh em ạ Kế tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em các gói đầu tư nha. Thì ở đây sẽ có 2, 4, 6, 6 gói đầu tư này và mỗi gói chúng ta sẽ có một thời hạn cũng như mức lãi suất khác nhau nha giúp những gói đầu tư thứ nhất này là gói TDA thì có thời hạn đầu tư là một tuần tức là 7 ngày và lãi suất đây anh em thu được là hai phần trăm nha cũng như là số TDX anh em đầu tư sẽ dao động từ 200 TDX cho đến 500 TDX nha và ở đây sẽ chỉ có một suất thôi nha tiếp theo gói thứ hai là TDXB thì có thời hạn là một tháng lãi suất thu được là 3% và anh em sẽ đầu tư là ít nhất 1.000 TDX nha và không có giới hạn này tương tự thế là gói C gói D gói E và cuối cùng là gói F thì anh em sẽ đầu tư là 360 ngày tức là gần một năm đấy và anh em sẽ thu được lãi suất là lên tới 10% luôn nha và min đầu tư của anh em đây là 30.000 TRX và không có giới hạn đó cũng như là không giới hạn slot luôn nha Ok tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho anh em hoa hồng các cấp nha em có thể quan sát này là đối với app này chúng ta sẽ có 3 cấp nha đối với sáp 1 tức là cấp độ 1 thì em sẽ nhận được 7% từ người mình giới thiệu nha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 ok đầu tiên nhất ở mục số điện thoại anh em tiến hành nhập số điện thoại chính số điện thoại thường xuyên chúng ta để vào nhá sau đó anh em tạo mật khẩu cũng như là xác nhận lại mật khẩu một lần nữa kiếm được mục mã mời mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình ha sau đó mục gắn này anh em nhập mã captcha phía bên phải vào nhá và cùng nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập email nhá. nha thế này sẽ một thông báo như này đây có rất nhiều các thông tin cũng như là link nhóm telegram link website nha ok anh em nhớ đọc kỹ cho mình nhá xoay đọc xong rồi em nhấn vào đóng này thì ok đây chính là giao diện trang chủ của app này đó thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 1200 TX hoàn toàn miễn phí luôn nha và chỉ thêm ý, là 1200 TX này app chưa cho ra nút nha Ok thì đây cũng có rất nhiều các mục này thì lát nữa mình sẽ chia sẻ review chi tiết cho anh em từng mục luôn nha kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có tham gia để trở thành triệu vụ tròn này cũng như dữ liệu nền tảng ha rồi giới thiệu về app này này và cùng là các đối tác toàn cầu ha và đối với app này thì chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền vào để có thể kiếm tiền kiếm TK và làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ anh em truy cập mục nhà đây là trang chủ cho mình nhá kế tiếp nhấn vào gửi tiền này đó thì em quan sát ở đây sẽ có hai tài khoản chúng ta thì nạp tiền nhá là tài khoản khai thác và tài khoản đầu tư ấy cũng như ở đây sẽ có các lưu ý anh em nhớ đọc kỹ cho mình ha rồi kế nữa thì sau khi nạp tiền xong rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền nhá anh em nhấn mục khai thác mỏ này đó thì em quan sát này ở đây có 7,5 phần trăm 75% nghĩa là sao? Là anh em sẽ nhận được 75% trên tổng số tiền số tên anh em đầu tư và cứ sau 24 giờ tức là một ngày anh em sẽ đút tiền được một lần nha. Ok thì đó là cách kiếm tiền nhất, cách kiếm tiền chính ở trên app này. Và anh em cũng nhớ nhé, anh em vào đây anh em nhấn vào nhận được này. Đấy để nhận. Đó sẽ hiện lên một thông báo là hoạt động thành công nha. Kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục đầu tư này. Đó thì anh em quan sát này, ở danh sách sản phẩm thì ở đây chúng ta sẽ có 2 4 5 6 gói đầu tư nha và mỗi gói thì như vừa nãy mình chia sẻ là sẽ có mức lãi suất cũng như là thời hạn khác nhau nha đó ví dụ như gói đầu tiên thì sẽ có lãi suất là 2% và thời hạn là 7 ngày này đó, anh em có thể quan sát thấy nha gói cuối cùng thì sẽ có lãi suất là 10% và thời hạn là 360 ngày nha thì đó là cách kiếm tiền thứ hai ok kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục lăng lại nha tức là chia sẻ link đấy thì em quan sát ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là đường link giới thiệu của anh em nha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 thì em quan sát này ở đây sẽ có sáp 1, sáp 2 và sáp 3 nhưng vừa nãy mình chia sẻ thì mỗi sáp chúng ta sẽ có một mức lãi suất lần lượt là 7, 4 và 1% nha thì đó là những cách kiếm tiền chính ở cho em này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền cho em này như thế nào nha anh em quay trở lại một trang chủ này kế tiếp nhấn vào rút tiền nha thì em quan sát này ở đây thì chúng ta sẽ có 3 tài khoản để rút tiền nha là tài khoản chính tài khoản phần thưởng và tài khoản đầu tư này đó thì anh em sẽ tiến hành nhập số tiền anh em muốn rút vào đây sau đó nhập địa chỉ ví tiết của anh em trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, rồi Alert, vân vân và 12 Kế nữa anh em nhập mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giúp chúng ta tạo tài khoản đấy và cùng nhấn vào xác nhận để hành rút tiền nha. Thì như vậy là mình đã chia sẻ giới thiệu cũng như review cho anh em app kiếm coin này. Thì anh nào quan tâm muốn tham gia, nhớ mình để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha Và nếu như anh em thấy video này hay cho anh em ấy, nhấn tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Sa nha. Hoàng sẽ chân thành cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các anh em trong video chia sẻ tiếp theo của khóa xe Bye bye. Xin chào.